các bạn đến ủi an những ai hoàn nạn ngài sớt chia nỗi đau cuộc đời cũng khốn cánh tay ngài rộng lớn bao dung từ nhân sẵn sàng bảo hộ cho chúng nhân ta trọng cao chưa che con cái thương trẻ con cái tạ ơn cha thánh nhân cha thánh nhân toàn con tôn kính toàn con vững niềm cậy trong tạ gió hiểm nguy bùa vây từ bề hãy khấn xin thánh ca dòng thương nhìn đến bước thăng trầm rồi qua đau thương lùi xa yên bình trở lại giữa chúng ta ta chức trọng cao chớ chớ con gái thương trời con gái tạ ơn cha thánh nhân cha thánh nhân đoàn con tôn kính vững niềm cây trong tạ vàng qua muôn ngàn ơn cha đã cầu bồi cùng thiên chúa cho đoàn con còn đang sống nơi trần gian. Thua rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

hay quá ba lầm than nhân thông dù thầy ba mau lại hồi lai tấm người đời xa vui hay lắm tận tâm công phong vâng, quá đẳng cấp luôn không nguyện cao chức chồng cao chờ che con gái thương trẻ con gái tạ ơn bóng cha thấy yêu cha còn còn tôn kính tôi thân chân cao em đã ước là ta cố vẫn muốn nhau nhất Bật cắt tốt Đổi và điểm cho giám tướng Triệu Phong 7, 5 Như vậy là một điểm mà chúng ta sẽ đổi sân Lưu ý hai đội chúng ta đánh 15 điểm Nhân sư hành tí cố gắng lên Lên nào Lên Đập Hay quá Lên Đập Ơ ờ, trời ơi Đổi một điểm lên số đấy 6, 7 Các vận động viên của hai đội chúng ta lưu ý ở bên ngoài Cái tầng nhỏ chiều nay vì sao á đang đi nhỏ. theo dõi và tuyển lựa và vào đội hình của đại diện cho tất cả bốn cái thứ để thi đấu giáo hành sáng ra giáo sứ hành tiến phát bóng sáu bảy xuống Thái Đập bóng ra ngoài Để cho Giang Sơn đánh bóng đi Quá hấp dẫn Mẻ cái đường mà Chuyện nay là chúng ta không theo dõi trận đấu này thì thật là uổng phí Bên này là anh anh luôn 10 trận 15 trái Đó Bây giờ đội sẽ là anh 15 đấy

đạp đạp bóng ra đây mỗi một điểm cho dân số hành trí tám nó quê cơ chiều nay bị quê cơ đó nhớ thứ hành trí phát bóng đạp hay quá hay anh chị cũng hay xuống bóng Đấy. Bỏ bóng tốt. Đổi qua điểm cho Gia sư Triệu Phong. 10, 8. bay bóng bay tay đó. Rồi, lên đó. Xuống bốn xuống bốn đạp đi. Xuống bóng, xuống bóng đổi bỏ bóng tốt đổi vào điểm cho nhân số hành tiến tiếp mười ngang ngang sức ngang tay thả bóng hay rất khôn khéo à, rất khôn khéo bỏ bóng tốt đổi vào điểm cho nhân số triệu phong mười một chín thường ngày thường ngày thì số từ 1 đến 15 đến nhanh lắm mà sau này đến chậm dữ lắm hay quá lên lại nè ba đáp hay quá hay Wow, bây giờ 10, 2, 1, 2, 10, ngoài đung tay chạm tay trắng đổi và điểm chơi giáo sứ hành trí 10 13 giáo sứ hành trí phát bóng là lỡ thôi chịu hay quá quá hay <laughs> quá đẹp số 10 giỏi á số 10 số 10 á ờ biết giữ lại số 10 bên đây nó lời thiệt hay quá số 10 lên hướng rồi đó chứ trọng tài là mẹ cổ động viên không được lộn xộn không có ý kiến đúng rồi sống khỏi va chạm xin cảm ơn dạ đúng rồi xin chào mọi người giáo sứ quảng lộn bắt bóng hay quá chấp họ đèn hay hay quá làm sao đây bóng sẽ lên về vòng sông của giáo sứ nào đó đó hay quá một không không không không tuyệt luôn nhìn thấy luôn ra cái đó là sao đập bóng tốt cái này không có quan hệ đâu nhìn nó kịp cho nên là bây giờ là chính xác là cứ hỏi giờ nữa rồi chuẩn bị xuống tập đấy thật ra để thấy dua ajak orang ya pa oh baik beda dah Wadah, wadah. Đổi mà điểm cho Minh Tướng thật ha. Tốt

bóng chui qua lưới đổi vào điểm chơi với thứ thành a chiếc 18 còn nón cái bóng Đưa bóng đi. Vận động viên số 4 đặt bóng tốt. Đổi và điểm chơi cho Tứ Quảng Thuận 10 chiếc phát bóng không qua lưới đổi và điểm về cho Nguyễn Bạch Hà 10 20 10 20 10 10 trải như vậy mà thành Hà cố lên Hay lo <laughs> lừa thằng kia chạy lên lỗ đó là điểm cho giới phản động 21 10 ngoài phát bóng ra ngoài đó là điểm cho giới phản động 11 21 một lần nữa giới phản động các cổ động viên của giới phản động đâu rồi đó là phạt bóng bóng tốt tấn bóng liên tốt minh là tiên không bảo đúng bóng trên vật gì mà Đừng cho tiểu phong 3 không Chết Rửa Rửa chắc Chị ơi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 Chứ, tôi vừa là người của những tên tuần tuần này này nếu mà bảy à, là cứ bảy lên lưỡi à số bốn á hai đi trên dài tịt nó đó đứa cái nhịp là lên mà anh một đến là gì hết rồi này đây chứ bo xe cái nắm tại đấy đánh đánh đánh thầy đi trong trong trong cái cây đặt ông này bị mơ mắt rồi Rồi vô chưa quan chân Ủa, cự dây thôi, này con dây á Ừ Dây đỉnh được Cự nó Nếu mà số 4 đập hay quá là đội tuyển Việt Nam về quần phần để xin vào đội số 4 Đó Dính đấm nữa luôn để anh muốn luôn Anh muốn và dặn nhau ngon luôn Đấy biết, mình biết Đồ quá Đồ số 8 không ai được nhiều rồi Mỹ Úi úi mới nay gặp đi Xin đừng đủ gần qua thằng không là đập xa được thằng sẵn mép thân là mép chúng tôi nói và các em có tay nghe và xin các em thực hiện tôi biết đến đầu tiên không đâu biết bao nhiêu trường rồi trường đồ đó đến đồ nhà bán lắm cái toàn đồi đến đồ Ờ. Ôi, trời ơi này chứ được rồi con phải thua rồi xong đập bóng tốt đều vào đường cho cửa phòng một điều đau kẹn lắm kẹn mày đã xấu thôi <laughs> đập bóng chưa qua lưới bùn cho cửa phong hai một ra ngoài vâng, đối và đến cho Quang Thuận hai đôi <laughs> quay về đây có clip chọc anh đập bóng ra ngoài điểm cho quảng thuần ba không có cô tay định ngang định đưa phải cào vâng, lên cảm ơn đội phương tổng như là thùng nhựa vẫn có âm vang và tạo khí thế cho tất cả các vận động viên bóng chốt đối vào điểm cho cửa vâng ba điều bóng tốt duyên cho Quảng thần 4-3 Cụ đồng viên quả khít Ma bụng như tống mà, thành ô mà, thành đó mà họ là nó nhắc nó không được bóng tốt. Đốt ghê lắm mà. Đối với điểm cho Kiều Phong hiện giờ tỷ số là cân bằng bốn đều. Bà sẽ không bóng tới ngày mai tôi dạy vô vô tư tôi tứ kết. Cũng được hai xe điểm hai xe là rồi. Đi vô mồ mồ là hư hết người này. Ủa má này giống nhiều nhậu nhiều. Nhậu vô định. rồi số và đến cho quảng thuận năm bốn chúng ta như vậy chúng ta tự phát huy và hai bên đều phát huy những cái pha <coughs> hay để cho các cổ động viên thưởng thức cái trận chung kết này và ấn tượng suốt trong năm 2003 đến năm 2004 và đến năm 2033 35 cuốn về ai này đập bóng đánh bóng tốt đập bóng tốt sao sau kéo lên kéo ra đúng rồi đẹp nữa đánh bóng bọc lót rất tốt làm <coughs> cho trận làm cho toàn phần sáu pha bóng vừa rồi rất hay đó là một pha bóng lớn nhất trong tất cả các trận đấu tại sân vận động giáo sứ quan thuận một viên hai cầu công cũng được rồi an phường 74 khoảng cách đã được gia tăng phù phong cố lên phù phong cố lên vì rằng chúng tôi thưởng thức một pha bóng hay chúng tôi là bình đồng bình luận viên khách quan vô tư chính xác Ôi. Chưa đưa em nhậu nhiều rồi sao á, đụng bây giờ quá quá sư kêu đi nhậu sư đập bóng chưa qua lưới đường đối và điểm cho quảng thuần tám năm Đường cho Quảng Thuần Rong dữ không? Rong không? Giờ không xin hội lần thứ nhất của hiệp 2 Xin mời các sông xuất viên Chuẩn bị thân lệnh và nước uống cho hai đội Chị không được Nhỏ chị đâu có được đâu mà Phát bóng tốt đường cho toàn thuần 18-15 Việt Phong cố gắng lên, Việt Phong cố gắng lên. Bên đang dữ. Bắt bụng bảy mới. bóng tốt đến trận Việt Phong. mười tám. cho không có đến ra nữa thì pin đó ăn thì một thắng đóng tốt có lẽ nào vòng 17 18 bụng bay bụng bay lại Đúng. cố gắng lên và triệu phong cũng đang không tư vấn hết chiến quyết thắng đây được đối vào điểm cho khoảng gần 19 18 đây là những cái điểm tất yếu của hiệp hai quang thuận cố gắng lên để có hai hiệp đều nhau và chúng ta chung kết hiệp thứ ba 15 điểm cố gắng lên tự tin quyết chiến quyết thắng chất chiêu từng pha bóng cẩn thận trong cái service bóng rơi từ đó đường cho quảng thuần 20 13 ba thôi mày để bấn cả bóng cờ thông đã nhường cho quảng thuần một pha bóng vừa rồi đi một mười tám võ nô cho đội bóng màu xanh Hồ Phong hội bị 30 giây Tin vào thi đấu sau khi sau khi thi đấu xong mới nhận tiền Trần Trần Tống Lai dù nguyên tỷ số 22 Lộ lộ Lộ lộ tiểu Phong phát bóng mày điểm rồi ơi đồ có đạn với mày còn cái trên thòng lôi ngược giống không <laughs> rồi trên thòng là cho cho trên điểm cái nhịp nhịp Đang mà thu là nghỉ ra luôn, có cái dây trắng ghép vô quýnh đường hơi trắng cái đường ai cái đường ừ. luôn mà bỏ cái đúng con qua được cái đó. Đó đi diễn á. Rồi chứ, rồi chứ. Quảng Thuần một đánh chấm Quảng Thuần đã được 22 24 nhau hai điểm mà thôi vấn đề này chúng ta có thể cố gắng để lùi ngược dòng và lùi ngược dòng của đạt cái ăn luôn này đó là tùy yếu tố kỹ thuật thể lực và trí lực của vận động viên quảng đông cái tay xẹt lưỡi này mà nếu chiều phong mà chơi đẹp các tay tôi xin nhường hai quả để chúng ta có chung kết hiệp thứ ba viên là thế tí ăn luôn quân 79 này. mà thằng nghi là đúng này thằng à, hai anh em hẳn luôn là đúng là là đúng cháu là bán luôn rồi hai thằng muốn hết Đấy, thằng mặc áo này thằng đang thay áo này thằng này là cháu à, cháu của tí tí cái lẩu đó đó được rồi đó rồi đó đi đào ơi một bóng chưa qua lưới đội hình chân vào không ba không hành trí cố gắng lên hành trí cố gắng lên hành trí có vận động viên rất trẻ và rất có năng lực xin mời tất cả các cổ động viên của bốn giáo sứ chúng ta vô tay chúc mừng những pha bóng đẹp quá luôn điểm cho Triệu Phong 4 không Ăn luôn nghỉ sốc. lên được lên luôn. Lên được Hưng lấy luôn. Dừng lên hạt tiêu ấy. Lên là để giao lưu đấy. Rồi, bóng nó chuyền. Rồi điểm, điểm. Quá rồi. Bám lên ôi ơi bóng ra ngoài đối và điểm cho hành trí một bốn vận động viên hành trí vỗ tay lên hành trí phát bóng ôi phát bóng chưa qua lưới đối và điểm cho số phòng 51 bám lên bám lên bám phi vào đập bóng chạm tới chắn ra ngoài đối và điểm cho hành trí hai năm treo treo chi chi xin lỗi chi cho lại xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin hả đó dài ra chưa qua lưới đối với điểm cho từ phong sáu hai không em nói chứ em là Hành sĩ cố gắng lên Chắn bóng tốt, đập bóng tốt, đưa bóng tốt và phát bóng tốt Bám máy vào luôn Đó, đơn giản thôi Đánh có tivi chưa? Lên xuống, cầm xuống Đặt bóng chưa qua lưới Đối và điểm cho hành trí 3, 6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 Lấy sạc vít này Thứ tư là sạc vít này Em trong tay xác định điểm cho hành trí năm sáu tập trung vô tập trung vô bóng chạm lưới chứ không phải tay chạm lưới từ từ thôi chậm này chậm lại chậm lại rồi dứt điểm này bà máy vô được đập bóng ra ngoài đối và điểm cho Kiều Phong bảy năm anh chị cố gắng lên anh chị cố gắng lên chúng ta sẽ lời ngược dòng trong khoảng hai từ từ lại từ từ lại đừng có nhấn quá đừng gấp tốc về đó chầm thôi nhở chầm thôi nhở chầm chầm thôi nhở chầm thôi đừng đừng đừng lùa lùa theo người ta mời tất cả các nó đừng có nữa quay đá lưới bánh tới nó cho nên cho cầu thủ đi lên bánh tránh khuyết trước của tổ tổng tài ban để cho tổ tổng tài ban làm việc bám máy vô thẳng tay rồi điểm lui đẹp quá trời ơi bảy đó Đó. Ok. đó. Đây là đường lúa nè. Rồi rồi rồi rồi. Thật đối với đường cho anh chị sáu bảy Vân hữu anh chị đâu, một tay lên. Chầm chầm thôi chầm chầm thôi đừng theo đừng theo người ta bình tĩnh tự tin và quyết thắng rồi đi ạ bóng tốt đó bảy đều điểm cho anh chị bảy đều yeah. quay không không dây dây dây bình thường bình thường bình thường dây dây dây phát bóng tốt đập bóng tốt ngoài không là mày, đừng hốt tầm này vô à. điểm đây một đây chắn bóng chưa tốt bóng ra ngoài sân đối với điểm cho triều phong tám bay Em ơi, rượu sức đây Em con ăn gì? Con, rượu sức Lương, lương Xịt chút chút chút sao vòng này Đánh chừng là thua đó Từ thứ từ Luôn luôn Sạt, sạt lưới vô, dư lưới luôn Sạt lưới, bám, bám vô Lên Bỏ nhỏ chưa tốt Điểm cho anh Chí chín bay à điểm cho trường không cái bộ ba mà đừng được đi thì bây giờ còn chém thôi từ từ từ từ từ bóng trong dân trồng ta điên xác định bóng trong dân cày luôn cày luôn trong thôn nó lý không ăn mà giữ lại và lùi ngược trong đi hành lý ơi nó lý không ăn như thế bám bám máy bốc luôn đó không được, được một ơi một ơi thôi rồi lên đó đưa lui còn trời ơi Châu không chặn bóng bằng chân hợp lệ nhưng bóng ra ngoài sân đối và điểm cho hành trí 80 Sao vậy đó nghe? Đâu đâu, tưởng bên ăn rồi bên là tường rồi, rồi thẳng rồi anh phí dự bóng lời kêu gọi của cha quản sứ công thuần rồi điểm điểm điểm bọc lót tốt rồi lại man nhọ nhọ hết sức luôn bóng con tốt bóng lưới để cho Tiểu Phong 11 Lưới mà Chúng ta người bắt lưới Vận động viên hành trí chạm lưới Lưới à, phía Ngại xuống lưới và tiếng đấy ờ, Tất cả các vận động viên chúng ta tuân thủ sự ờ, chỉ đạo của trọng tài Tiểu Phong phạt bóng Bóng chưa qua lưới đều và điểm cho hành chín mười một Khớp. Không đừng. Hành trí phát bóng. Giữ bóng tốt, phát bóng tốt. Điểm đó, điểm điểm đó. Hãy phải em ơi. Lui lui lui lui. Điểm đó. Một. Điểm đó, điểm đó. Hey! Hay còn một thôi. Quả hai. Ra ngoài đối và điểm cho Triều Phong 12 9. Triều Phong phạt bóng. Điểm bây giờ là 12 chín. Anh chị cố gắng lên. Rồi. Rồi. bóng tốt. Lương mà đừng đó đúng Mỗi vào điểm cho hành trí 10 12 hành trí cố gắng lên. Ngay người luôn mày đừng đòi cho ông nữa. Rồi đừng làm đừng làm. Thôi, về đây bỏ bỏ. Bám phí vào bóng ra ngoài đối với điểm chất trường phòng 13 10 What? Anh không? Trong trường sau nữa đảo đến tới với Em là hâm bồ, em là bệnh giả bán lắm Mệt em Em quả lực Không, là thêm tầng biết là đến 6 là đến B bên 6 đến bên 6 Thì tống là đến Nhưng mà tôi đi nhỏ quá, anh cơ rồi. Đỡ bóng chưa có lưới đối với điểm cho hành trí 11 13. Rồi lấy luôn này, lấy luôn này. Điểm mình nào, điểm mình nào. Cố gắng lên hành trí ơi, cổ động viên hành trí kêu rồi, vận động viên hành trí cố gắng lên. Điểm miếng đã Lên, lên xuống. Bám phí bóng. Ê, rồi rung. Tránh bóng tốt để vào điểm cho đội bóng 14 11 Dương, Vinh tỉnh lên. Anh chị cố gắng lên. Vinh tỉnh lên, Vinh tỉnh lên. hiệp Điều nhau và chúng ta sẽ thi đấu hiệp thứ ba, mười lăm điểm. Chết mẹ đấy. Ừ, trong mà chết được không á. Quân đấy, Con. Nhà thôi. Qua được. Rồi, điểm đấy. Làm thấy mà. Bám vô. hai lưới đó đấy đào lưới đào lưới đào lưới mười hai mười bốn anh chị cố gắng lên rồi điêu lại huy lại huy đập bóng ra ngoài tụt à, tay kịp đây tay kịp cao lên luôn lên chú, cao đó cao còn nhưng mà đập đập đẹp tay xử lý xử lý ăn luôn ờ. đập bóng khách quan là 14 điều vỗ tay lên 14 điều 14 điều vỗ tay lên Phát bóng chưa qua lưới Phát bóng thiếu lực Phải nói luôn, để điểm luôn Bóng thiếu lực hay là chưa qua lưới Đối với điểm cho Triệu Phong 15, 14 Vận động viên của hành trí cố gắng lên Tất cả mọi động tác chúng ta phải cố gắng chuẩn Từ phát bóng, từ đỡ bóng, từ đập bóng Bắn máy vô Rồi, nhập một đấy một chơi cho người ta lăm điều vỗ tay lên chạy lên hỗ chơi cho chạy lên hỗ chơi đi lên trên xin lên chú lên học mình không lên nha tất cả các đội bóng của bốn giáo sư đội bóng nào chưa có huấn luyện viên xin mời cha Phêrô Trần Văn Hải sẽ làm huấn luyện viên của đội bóng đó rồi rồi rồi rồi rồi lại điểm đó đặt bóng tốt đối vào đường cho chùa phong à đây điểm cho anh thi xin lỗi 16 15 anh ơi tôi phải rắn nè tôi phải sờ à đấy đấy đấy đến đấy điểm đó điểm đó điểm đó rồi điểm kèm một đô kèm một đô đó đẹp quá rồi như vậy là đẹp hết lực hết lực đóng đi bóng theo qua rồi như vậy đó dưỡng sức ai bị dưỡng sức bỏ đi cái gì ạ lưới vào điểm cho đội bóng 16 kg đúng rồi đó câu là đúng rồi đúng rồi đều rồi đó đều gì ăn luôn đều cái gì mà đều ơi ơi ơi đập bóng ra ngoài đường cho đội bóng 17 16 bóng bằng bài vô ờ, nghe ôm bằng bài lại là hết đấy nào chưa bóng phạt bóng ờ, ôm bài vô Bao giờ chưa qua điểm cho cầu phong 18 16 hành sĩ binh bình tự tin cố gắng lên. Anh chị xin 30 giây hội ý. lên hội ý thứ nhất trong hiệp hai. Cũng được xong bỏ trái không vào đây này. Trao lên tài viên bỏ chạy chạy nhấn quá tay. Được, bị dính bóng. Phương này chứ uống không tham sửa hết đó Em là tay phải thầy giò là thầy nhiều Em tốn thầy nhiều rồi Nhưng mà từ hẳn á Chơi xấu nó chơi Quyết đối là em là con đừng bỏ gió Đập ra ngoài nước Thầy Thầy Thầy Bung lên Là tham một đập được Em phải là tham một áo được lướng lướng nên bị khớp răng lướng ơi bị khớp đăng á ờ, đánh nó giống bị khớp không bỏ xe tiếng bỏ nhưng mà mà mà mà, mà. Anh luôn đổ phiên án là đổ phiên án là mất sức lắm chúng ta nhận thấy là không khí ở ngoài sân lúc này đang bàn tán không sao và dự đoán kết quả của xếp thứ hai nó nóng như thế nào thì ở trên sân các vận động viên chúng ta đang thi đấu trên một tinh thần nó cũng đầy uh, ờ, chúng tôi sử dụng cái từ gọi là năng động và nhiệt huyết nhưng mà không kém phần hấp dẫn xin mời quý vị khán giả chúng ta cho một ngàn phó tay thật lớn thật tốt chào hai quận hai đội của hai quận động viên hai quận động viên của hai đội tất cả quận động viên của hai đội chúng ta quay trở lại sau và tiếp tục thi đấu trên tinh thần phép lên giao lưu mãi chắc chung kết chắc cho hai năm năm viên quá bán trong tay nữa là phải theo ờ, như tin nhọc ờ, lắm này nhận được lắm nữa. Xin cảm ơn gia đình uh, chú uh, đi đi ra đứng ngoài thế này để cho vận động viên đánh đi Đồng quá không nhớ à tiến cúc và gia đình thanh phúc mỗi gia đình ủng hộ một củ một triệu một triệu ơi bấm bảy không chưa đập Diễn cho dân thú chịu không? 19, 16 Tính bằng áo một dạ. Rồi, lên lưới đi Không phải bao, bao giờ cái đường đâu đó Nhưng mà thằng em đi hay đi Thằng em đi hay đi Rồi Bám một Quá đẹp Má tụt chân rồi Đối với điểm cho dân thú hành trí 17, 19 Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi lên đẹp lên rút bóng chưa chạm đây đặt bóng ra ngoài điểm cho gia sướng hạnh phúc 18 19 cố lên hai đội chúng ta cố lên từ từ từ thằng đang kéo câu thầy đưa chung lên rồi điểm điểm điểm cho chị đừng điểm đó tiếp vậy bên đèn chứ rồi tiếp đó hoàng này xuống đi đập không đập điểm ơi là một đó đập không đối với điểm triệu phong hai mươi vâng mười tám ai giữ sức họ cái chạy bên trong này đừng mua bớt kèm với nhau thua thôi hai điểm thôi thua thôi thua thì thôi nghe bấm vào lên tung bóng lên bóng rơi tự do chúng ta nhận thấy là các vận lên viên của lên khấu hành trí tung bóng lên em ơi tung lên nhẹ lên lên lên rồi điểm cho giới triệu phong 21 18 cu lớn như trời cu rồi rồi đồ này nó quăng một được mà chịu không hai mươi hai mười tám các vận động viên và các cổ động viên của dân hữu hành chúng ta điểm danh và hết bạn mới lên ôi tao lo vị trí đủ lại bỏ vị trí mà Đánh đi, đánh lên thêm điểm này. Gắn đi khỏi bóng phía nam. Gắn gắn gắn một điểm nữa này. Cắt đi để khỏi bóng phía nam. Đánh cho nó từ nó thoải mái. Rồi thoải mái. Rồi điểm. Một ơi. Hay quá. Số 7 đỡ bóng đẹp quá. Số 9 số. Chúng ta thấy số 7 và số 9 ở bên trái dưới hành trí gấp hai tập trung vô đừng tập trung vô khỏi bóng phía nam luôn à, hai điểm lấy luôn đây lấy một điểm thôi đánh nào bốn giờ nhân dân tính hai mươi ngoài bộ ngoài bộ ngoài bộ ngoài bộ điệp đẹp quá mới rồi bên quan đó bên quan đó điểm giờ dân số hành chính 21 bên quan đó cao lên cao lên nhỏ cao lên chúng tôi ờ, ngồi ở ngoài sân mà cảm thấy rất hồi hộp rất hồi hộp tim muốn thoát ra khỏi lòng ngực cứ mỗi lòng bóng bay lên lưới là chúng tôi lại phát bóng tốt bánh lưỡi bánh lưỡi tay lưỡi lưỡi tay bóng lưỡi đúng không lưỡi ra ra luôn lưỡi có lẽ là có lẽ là mời uh, nhờ nhờ anh chính nhờ anh chính kìm hãm sự sung sướng của chú chí lại anh chính ơi với số anh chính phát bóng sao vậy đó một chiếc điểm một một chiếc điểm một một ơi bây giờ đi đập bóng không chậm tôi chắn rồi bốn quá lại rồi lấy lấy lấy lấy lấy không chậm tôi chắn không chậm đâu thì là đập bóng không chậm tôi chắn ra ngoài lấy lấy lấy lấy lấy lấy biết tin biết tin thấy bên ngoài sau vẫn còn có những vận động viên chúng ta đang binh lụng một pha bóng gì rồi bóng chậm tôi chắn hay là bóng đập ra ngoài biến tin biến tin của quỳnh lỗ quý làm đập bóng ra ngoài theo lời tranh thủ phát bóng hành đi cố lên chịu bóng cố lên đánh bóng không lên, đấy con này chẳng đó điểm lúc này là 24 22 do sứ triệu bóng cố lên lúc này lấy lấy lấy lấy lấy chi về đâu mà chi ra rồi đi ra nhận Định tự nhiên đi ra ngoài Yên Định nó cứ vôn sinh à, cổ động phép chúng tôi luôn luôn như về đội phòng sau lưng không phải đâu đây đó ngoài ngoài ngoài ngoài đầm bóng tốt đổi và điểm cho giang thứ triệu phong 23 vậy đừng có vô đông sinh hiểu không vậy vậy ai cái cái cái cố lên cố lên cố lên cố lên bấm máy không